Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin Liệu Việt Nam có trụ được hạng nhì thế giới về hàng may mặc xuất khẩu? Việt Nam từ năm ngoái đã qua mặt Bangladesh, trở thành nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ nhì thế giới. Nhiều chuyên gia cho rằng giữ được vị thế này trong khi dịch bệnh kéo dài là bài toán khó cho cả doanh nghiệp lẫn nhà nước. Việt Nam đứng thứ nhì thế giới, tức là chỉ sau Trung Quốc và vượt qua Bangladesh về hàng may mặc xuất khẩu năm 2020 đó là thẩm định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO được công bố vào ngày 4 tháng 8 vừa qua. Thống kê của WTO cho thấy năm 2020, hàng dệt may Việt Nam chiếm 6,4% thị phần xuất khẩu toàn cầu, tăng 6,2% so với năm 2019, đưa Bangladesh xuống hạng 3 trên biểu đồ thứ hạng. Vẫn theo số liệu của WTO, lượng xuất khẩu hàng may mặc của Bangladesh và của Việt Nam đều giảm đi trong năm 2020 do tác động dịch bệnh. Thế nhưng xuất khẩu từ Bangladesh giảm mạnh hơn 28 tỷ USD, trong lúc Việt Nam đạt 29 tỷ USD. Báo chí trong nước dẫn lại nhận định của báo Bangladesh, The Dhaka Tribune, rằng Việt Nam vượt qua được Bangladesh nhờ tập trung vào việc đa dạng hóa sản phẩm, lại thêm ảnh hưởng tốt từ FTA, Hiệp định Thương mại Tự do mà Hà Nội đã ký với EU, Liên minh châu Âu hồi tháng 6 năm 2019. Điều này được ông Nguyễn Thành Sang, nguyên tổng giám đốc công ty dệt may Phúc Thịnh xác nhận. Phải nói trong thời gian qua, Việt Nam tập trung đầu tư cho ngành dệt may rất lớn. Hội nhập về xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam mình đi ra các nước, tốc độ phát triển của ngành dệt may xuất khẩu qua các nước mà áp dụng thuế bằng không, cho nên lượng hàng hóa và năng lực sản xuất cũng được dồi dào tốc độ phát triển cũng hưởng lợi từ thuế bằng không. Từ chỗ đó thì tôi nghĩ sự công tác chuẩn bị suốt những năm qua đã được được mục tiêu đầu tư đó. Câu hỏi tới giờ phút này là Việt Nam có khả năng giữ được vị trí một nước lớn thứ nhì toàn cầu về hàng máy mặc xuất khẩu hay không? Vấn đề thứ hai, làm sao giúp ngành may mặc Việt Nam đứng vững khi và mất nhiều hãng xưởng gia công lớn nhỏ, đặc biệt phía Nam tê liệt đình trệ, như lời một chủ doanh nghiệp may mặc ở Bình Dương – xin giấu tên vì an toàn chia sẻ qua điện thư với ASFA. Tình hình doanh nghiệp bên chị bi đát lắm, các nhà máy đóng cửa hết, ba tại chỗ cũng là F0. Bây giờ không doanh nghiệp nào sản xuất được nữa, mong có vaccine thôi, còn hỗ trợ thì không biết. Chuyện Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu không lạ. Cái chính là khó mà có thể giữ được vị trí này trong hoàn cảnh chống dịch như chống giặc hiện nay. Là nhận định của người từng làm việc trong Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước đây, luật sư Đặng Dũng. Tôi ở ngay bên cạnh khu công nghiệp Tân Bình, thật tình mà nói nhìn cảnh đường phố vắng tanh, không một hàng quán, một cơ sở nào hoạt động thì cũng chẳng có ai đi làm. Khu công nghiệp vắng hoe thế này thì làm sao bây giờ? Tôi coi trên VTV, thấy Bí Thư ngoài Bắc Giang nói là họ tổ chức ba tại chỗ, bảo đảm gương cho thành phố Hồ Chí Minh – Thế nhưng báo đài thành phố Hồ Chí Minh đang la hoảng lên vì áp dụng mô hình đó là có ổ dịch. Những nơi ba tập trung như vậy là hãng dệt may thôi. Thế thì với tình trạng mỗi nơi mỗi sách, tình hình vaccine chưa sáng sủa, chỉ thị 16 đang gắt gao và càng gắt gao hơn nữa, thì phải nói là chưa thấy một tia sáng nào về sản xuất kinh doanh dịch vụ và cái thành tích dệt may lên hạng của mình khó lòng mà giữ được. Đối với nguyên tổng giám đốc công ty dệt may Phước Thịnh, ông Nguyễn Thành Sang, Tình hình sản xuất 6 tháng đầu năm 2021 tương đối tốt, còn việc có giữ được vị trí thứ hai trong xuất khẩu hàng may mặc năm 2021 này không thì không ai có thể nói chắc chắn được. Mấy tháng nay phải chấp hành chỉ thị 16 thì doanh nghiệp cũng đang rơi vào hoàn cảnh chung của cả nước. Còn lại 6 tháng cuối năm nếu tình hình dịch bệnh cứ như thế này, lực lượng lao động tại chỗ bị phân tán hết, các khu vực công nghiệp vẫn bị phong tỏa, một số doanh nghiệp đã ngừng hoạt động Bây giờ mình sản xuất được cỡ 20 đến 30% thôi. Có đơn hàng mà không có người làm thì tôi nghĩ cái vị thế thứ hai thế giới là không thể nói được. Muốn biết Việt Nam có giữ vững được vị trí thứ hai hay lại tụt hạng năm 2021 này thì hãy căn cứ vào tình hình dịch tễ hiện tại là khẳng định của ông Nguyễn Đình Trường, Hiệp hội Diệt may Việt Nam. Còn căn cứ vào tình hình cụ thể, chứng mình cũng chả dám nói là mình giữ được hay không, mình chỉ bảo đảm là khôi phục sản xuất thôi. Khôi phục sản xuất thì những bước ưu tiên mà chính phủ và doanh nghiệp dệt may phải thực hiện cho bằng được, theo lời chuyên gia Hiệp hội diệt may Nguyễn Đình Trường. Thứ nhất là chống dịch thành công, bởi vì dịch bệnh liên tục kéo dài thì không thể nói mình khắc phục được theo chủ quan của mình. Thứ hai là giữ người lao động, có lao động mới có sản xuất, có tiền lương cho người lao động. Thứ ba là phải giữ được khách hàng, cả nguồn cung và cả nguồn cầu. Không giữ được thì sẽ khôi phục rất khó khăn và chậm Vấn đề thứ tư là phải tìm thị trường mới, bù vào những khách hàng đã phá sản và ngừng sản xuất. Việc hỗ trợ tất nhiên sẽ phải chậm đi một bước, chỉ mức độ thôi chứ Việt Nam làm gì có tiền như bên Mỹ mà một lúc cho mỗi người cả nghìn đô, doanh nghiệp phải vận dụng thôi. Mình chả dám khẳng định là sẽ đứng thứ nhất hay thứ hai. Với kinh nghiệm của người từng công tác trong Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Luật sư Đặng Dũng cho rằng muốn khôi phục xuất khẩu cho ngành may mặc Việt Nam, chủ yếu tập trung về các tỉnh thành phía Nam, thì phải tìm cách ổn định đội ngũ công nhân đông đảo đang tháo chạy khỏi thành phố. Ở miền Bắc tôi nghĩ tình hình khá hơn trong miền Nam. Tôi không hiểu các em chạy dịch về quê có công ăn việc làm để bù đắp cho số không có việc làm hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hay không. Các em chạy về Bắc mà có ngay việc làm thì tôi nghĩ đó là điều rất đáng hoan nghênh. Nếu nhà nước biết cách kêu gọi những công nhân có tay nghề ở miền Nam về, đón họ và cho họ đi làm thì tôi nghĩ đó là hướng mở cho người lao động và cho sản xuất. Tôi chưa thấy chính phủ tìm cách kêu gọi các công nhân có tay nghề cao vào đăng ký ở các khu công nghiệp đang chờ họ. Trên báo đài và trên TV cũng chưa thấy tin nhà nước sẽ giúp đỡ những công nhân và doanh nghiệp diệt may này như thế nào. Tóm lại, theo nhận định của các chuyên gia ngành may mặc, không được hỗ trợ tài chính để phục hồi sản xuất và xuất khẩu thì khoan bàn đến chuyện nhất nhì thế giới năm nay và cả năm sau. Luật sư Đặng Dũng cho rằng chẳng cứ ngành may mặc mà tất cả những ngành gia công khác cũng đang loay hoay, vất vả trước bài toán khôi phục rất khó giải này. Chống COVID-19 ở Việt Nam cần cứu lấy niềm tin của doanh nghiệp để đối phó lâu dài với dịch COVID-19, ý kiến từ giới nghiên cứu chính sách của Việt Nam cho rằng nước này cần phải xác định sống chung với dịch, đồng thời phải quan tâm hơn tới người lao động nghèo và doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặt con người lên trước các mục tiêu kinh tế. Tại hồi luận chuyên đề của BBC News tiếng Việt ngày 5 tháng 8 năm 2021, các khách mời là các nhà nghiên cứu từ Học viện Chính sách và Phát triển APD và Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật Phát triển PLD cho rằng chính phủ Việt Nam cần có chính sách hợp lý hơn để hỗ trợ người lao động cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ để lấy lại niềm tin cho doanh nghiệp. Ý kiến này được đưa ra trong bối cảnh những ngày gần đây dòng di dân sơ tán số đông của người lao động, người dân có thu nhập thấp và nhiều lao động tự do di chuyển cấp tập trên mọi phương tiện cá nhân từ các trung tâm công nghiệp chế xuất đô thị như thành phố Hồ Chí Minh quay về các địa phương là nơi cư trú của họ để tìm kiếm trợ giúp trú ẩn, gây xôn xao và xúc động trong dư luận. Chính quyền lúng túng về đối sách và kế sách. Cuộc di tản không mong muốn này đã bộc lộ những hạn chế của chính quyền Việt Nam khi đối phó với đợt bùng phát thứ tư này. Từ Viện Chính sách Pháp luật và Phát triển, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng nói với bàn tròn thứ năm của BBC, phản ứng của chính quyền trung ương cũng như địa phương theo tôi đã tỏ ra lúng túng nhiều người bỏ ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh về đến quê thì lại bị chặn lại, thậm chí không được nhận trở về, tỉnh lại đẩy trở ngược lại. Có những nơi lại chưa bố trí tập trung hay hỗ trợ gì cả. Câu chuyện này thể hiện sự lúng túng trong việc lập kế hoạch, chính sách trong những tình huống khẩn cấp vẫn là chưa nhanh nhạy. Cuộc di tản này, theo ông Hoàng Ngọc Giao cho thấy, tầm nhìn của các lãnh đạo chưa tính được hết tình huống mà người lao động không thể nào tồn tại được nếu họ tiếp tục ở lại trong các khu khoanh vùng. Hiện nay chính phủ họp rất nhiều nhưng không rõ những giải pháp, chính sách mà nó cứ thay đổi và có vẻ lu mờ, không thấy được giám sát, giải quyết đến nơi đến chốn, ông nói thêm. Cần thay đổi chính sách đối sách thế nào? Còn từ Học viện Chính sách và Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, nhà nghiên cứu chính sách công, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ nguyên chủ nhiệm khoa chính sách công, đánh giá rằng người lao động Việt Nam đã bị ảnh hưởng rất lớn về nhiều mặt trong đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ tư này. Ông nói, đời sống của người lao động rất khó khăn, nó tác động không chỉ trước mắt mà còn lâu dài bởi vì họ không chỉ thiếu ăn mà tác động còn cả tổn thương tinh thần. Từ đó nhà phân tích chính sách công này đưa ra hai kiến nghị về chính sách chống dịch Covid của nhà nước, chính quyền Việt Nam Thứ nhất, về thay đổi với chỉ thị 16, chúng ta phải cân nhắc cách ly F1 và F0 có điều kiện ở nhà để mà có thể trường kỳ kháng chiến, chống dịch có vẻ còn lâu dài. Thứ hai, chính phủ nên cân nhắc để cứu trợ cuộc sống của người dân, cứu giúp người dân thì sẽ mang lại lợi ích lâu dài hơn là lợi ích kinh tế. Tôi cho rằng trong tình hình đại dịch này, Việt Nam phải cân nhắc cái đó, bởi vì niềm tin sẽ là yếu tố quyết định chứ không phải là ta chạy theo kinh tế mà ta bỏ lơ vấn đề chống dịch. Bởi vì người lao động còn sống, họ còn sức khỏe, họ còn niềm tin thì kinh tế sẽ tiếp tục phát triển. Ngược lại chúng ta làm tổn thương họ trong lúc này thì chúng ta sẽ đánh mất tất cả. Với doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn thì sao? Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ông Phạm Quý Thọ cho rằng trong tình hình hiện nay phải hết sức chú trọng nuôi khối doanh nghiệp này Việc áp dụng chính sách ba tại chỗ với doanh nghiệp theo tôi là một gánh nặng. Với họ, họ có thể đảm bảo được trong điều kiện dịch bùng phát như thế này. Điều này sẽ có tác động là một số doanh nghiệp giấu giếm thông tin về dịch bệnh đối với công nhân và ép họ tiếp tục phải đi làm. Đấy là một thảm cảnh có thể xảy ra. Nhà phân tích chính sách công từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra giải pháp để cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ từ góc độ quan điểm riêng trong các chính sách tiền tệ và tài khóa cần phải lưu ý làm một cách mạnh mẽ hơn nữa để cứu sống các doanh nghiệp này, ít nhất là cho họ duy trì một niềm tin là chính phủ có vai trò bà đỡ trong tình huống khẩn cấp như thế này để lấy lại niềm tin cho các doanh nghiệp. Đừng có tiếc tiền, đừng có lo tâm lý là sẽ bị trục lợi chính sách, mà phải nhìn vào dài hạn, phải cứu lấy họ cứu lấy không chỉ nền kinh tế mà cứu lấy cả tinh thần, cứu lấy niềm tin của các doanh nghiệp thì mới có tăng trưởng ở các chu kỳ sau. Đồng quan điểm dịch sẽ còn kéo dài, Phó giáo sư Hoàng Ngọc Giao nói rằng chính phủ cần phải định hướng lại chính sách lớn theo hướng là chúng ta phải chung sống với dịch Covid này lâu dài. Ông đưa ra hai điểm khuyến nghị. Theo tôi, việc khoanh vùng truy vết và tiêm vaccine là cần thiết, nhưng chưa đủ trong tình hình khẩn cấp như hiện nay – tôi khuyến nghị Thủ tướng cần gấp rút thành lập hai nhóm đặc nhiệm để xử lý các vấn đề về dịch COVID-19 liên quan đến người lao động và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhóm thứ nhất là xác định xây dựng và giám sát việc thực thi những giải pháp chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, giải cứu khối doanh nghiệp này. Nhóm thứ hai là phải đưa ra được chính sách giải pháp rất là cụ thể và giám sát việc thực hiện giải pháp chính sách đó nhằm đảm bảo đời sống của người dân, đặc biệt là những người lao động ở các thành phố lớn kể cả người lao động tự do không có nghề nghiệp, theo tôi cũng cần được chính phủ hỗ trợ. Về thành viên của hai nhóm đặc nhiệm, nhà nghiên cứu phân tích chính sách và pháp luật này nói, tôi cho rằng cần có sự tham gia của các chuyên gia chuyên ngành, chứ không chỉ là những người trong bộ máy chính quyền nhà nước. Với cách làm như vậy, theo tôi sẽ có những giải pháp về mặt chính sách rõ ràng hơn, hiệu quả hơn là việc chỉ dừng lại phân cấp phân quyền đến các địa phương, tùy cho các địa phương thực hiện trên nền chỉ thị số 15, 16 hay 16 cộng. Ông Hoàng Ngọc Giao nói với bàn tròn thứ 5 hôm 6 tháng 8 từ Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Chống COVID-19 ở Việt Nam cần cứu lấy niềm tin của doanh nghiệp. Từ thời báo.di Berlin Cộng hòa Liên bang Đức, Thu Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn cuối tuần vui vẻ, bình an.